Chào các thánh hóng, hôm nay có gì hot cùng các thánh hóng nghiên cứu một chuyên mục đang làm mưa làm gió trên TikTok. Đó là chủ đề về đôn chề và cô gái đôn chề. Ai chưa biết thì cùng có gì hot nghiên cứu, còn ai biết rồi thì đừng vội lướt qua, mà hãy cho có gì hot một like và một super cờ dai nha. Đôn chề là gì? Danh tính cô gái đôn chề múa quạt ở phố đi bộ đốn chim anh em, à nhầm, đốn tim anh em, Đôn chề là một từ ngữ được sử dụng khá phổ biến hiện nay, đặc biệt ở giới Gen Z. Đôn chề chính là tên phiên âm tiếng Việt của từ đôn chây. Đây là một trong những thương hiệu thời trang nổi tiếng hàng đầu thế giới của Ý. Tên đầy đủ của Dolce đầy đủ của Dolce là Dolce và Gabbana. Nguồn gốc của tên thương hiệu cũng chính là tên của hai nhà thiết kế, đồng sáng lập nên thương hiệu này. Cùng cách đọc tiếng lóng đôn chỉ là đôn chay thì còn có các từ như Gucci. Gucci thực ra chính là Gucci. Gucci là tên của một trong những thương hiệu thời trang đẳng cấp bậc nhất quốc tế. Gucci nổi tiếng với sản phẩm về túi sách, quần áo, giày dép hay các món phụ kiện thời trang khác. Dolce là cách đọc vui của giới trẻ hiện nay khi nhắc đến thương hiệu thời trang nổi tiếng Dolce và Gabbana một trong những người đi đầu phong cách đôn trẻ có thể kể đến giang hồ mạng khá bảnh. Phong cách dùng hàng phách, mặc đồ có phong cách mạnh để tạo ấn tượng. Bên cạnh từ đôn trẻ còn xuất hiện các từ có nghĩa tương tự, như đôn chê hay đôn trẻ. Thực chất dụng ý của người sử dụng đều đang nhắc đến thương hiệu đôn chê. Tuy nhiên, có thể do cách sử dụng có phần tam sao thất bản, nên mới xuất hiện thêm từ đôn trẻ phát âm sai dẫn đến viết sai, hay đôn trẻ, Nhiều người gọi phong cách đôn trẻ là phong cách thời trang trẻ trâu. Phong cách đôn trẻ có thể là những cô gái, chàng trai thích thể hiện bản thân theo trào lưu. Chẳng hạn như phối áo đôn trẻ, quần đôn trẻ, hay có thể đội mũ lưỡi chai bio, đi giày đỏ, mặc áo Gucci, trà neo Chanel. Thường thì những bạn theo style đôn trẻ là những người thích thể hiện bản thân ra bên ngoài, Họ dễ dàng làm những việc được cho là lố lăng mà không quan tâm đến xung quanh. Quan trọng nhất là những món đồ đôn chề, này chỉ có giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Nó thực chất là hàng nhái hay hàng fake. Nhảy đôn chề là kiểu nhảy khá đơn giản. Lúc này, bạn chỉ cần bật một bản nhạc yêu thích, lắc lư nhẹ bằng vài động tác, vũ đạo theo phong cách cá nhân, để người khác nhìn bạn giống dân chơi, thì đã đạt. Trường hợp không tự phát minh ra kiểu nhảy nào thì bạn cũng có thể học các điệu nhảy của các tiktoker khác. Vậy còn danh tính hát hơn 2K9, cô gái đôn chề múa quạt tại phố đi bộ. Mới đây cô gái trong chương trình ghép đôi đường phố đang là tâm điểm của cư dân mạng hiện nay. Trong tập mới nhất, với màn múa quạt điêu luyện của hát hơn 2K8 đã đốn tim, nhiều anh thanh niên, netizen đã thi nhau xin in tư của cô nàng. Tiểu sử cô gái 2K 9 đôn chề với màn múa quạt gây sốt tại phố đi bộ. Tên Linh, năm sinh 2009, quê quán Hải Phòng. TikTok Linh mi Niken k 9 Được biết, trong chương trình hẹn hò ghép đôi, Linh mi ken Coca9 đã cho biết rằng tiêu chuẩn bạn trai của cô cần đó là chiều cao và phải mang phong cách đôn chề, phong cách ăn mặc kiểu đôn chay Trong phần thể hiện tài năng của mình, cô nàng đã trổ tài múa quạt chuyên nghiệp khiến cho các chàng trai tại đó há hốc và trầm trồ không ngừng. Màn múa quạt của Linh Minh Eco tại chương trình ghép đôi đường phố. Sau khi video clip được đăng tải, hát gơn đôn trề, hát gơn 2K9 tại phố đi bộ, hay Linh Mi Kengok 9 là ai được cư dân mạng tìm kiếm sôi nổi. Một số cư dân mạng đã để lại các comment như sau. Rất sợ thể loại con gái như này. Ông số 2 tưởng bố con. Hợp versus ông thứ hai nhất D. Chê. Chương trình này ca hợp. Tội các bạn nhỏ. Nhảy ngầu quá. Mê cái nhạc sao á. Nhảy tự nhiên tao thấy cuốn. Và còn nhiều bình luận thú vị ở trên TikTok nữa. Các thánh tự đi tìm hiểu nhé. Có gì hot chỉ tổng hợp bấy nhiêu thôi. Có gì hot hy vọng rằng đã mang đến bạn thông tin bổ ích về từ Dolce là gì, cũng như mang profile của nữ hát girl 2K9, Linh mi Cop 9 đang nổi như cồn trên mạng xã hội. Đừng quên chia sẻ video và không ngừng theo dõi thông tin hay từ có gì hot các thánh hóng nhé. Theo dõi bằng cách ấn vào cái nút đăng ký đó. Có vậy mà cũng không biết. Ha ha ha. Hu hu hu.